Chào anh mắt đắm đuối ấy không thể gọi tên người là tia nắng nhưng chưa sáng bầu cửa nhà kế bên anh không thể nhớ anh không thể quên anh không thể nhớ nhớ nhớ anh không thể quên quên quên I got 99 problems khi nhìn về thứ đã xa xăm Em là lý do khiến con tim anh say đắp Nhưng khoảng cách giữa anh và em thì xa lắm Em rơi vào mắt của anh thì không sao Ta có một ngàn lý do để yêu nhau Lý do còn lại anh chưa thể tìm ra Nhưng chắc là em và ex còn yêu nhau Em là bông hoa, anh chẳng thể hát I keep chilling, chilling Anh không phải người ta, anh chẳng là ai You keep moving, moving Anh không biết chắc, anh còn thắc mắc điều em nói sao bây giờ em quên mất Anh vẫn góp nhặt, yêu thương say đắp Để rồi một mai anh lại mang nó đi cất Ê I don't wanna go too fast I don't wanna get too slow let chiếu sáng ô cửa nhà kế bên anh không thể nhớ anh không thể quên anh không thể nhớ nhớ nhớ anh không thể quên quên quên em giờ đang ở nơi đâu whisky đang cầm trên tay đây em giờ đang ở nơi đâu có biết mỗi đêm cứ say lại làm lòng mong nhớ vẫn thế vẫn thế em đã bỏ qua bao nhiêu nỗi lòng đậm sâu cứ thế cứ thế em cho lòng anh chơi vơi quên mất lối về Bỏ qua bao ơ thơ Em bỏ lại anh ngẩn ngơ Chàng trai em mong chờ Sẽ trả lại em giấc mơ bơ vơ Gọi anh đêm vô thường Em ở lại nơi tối tăm Chẳng mong thêm bao điều Can you stay with me tonight? chào anh ba đám đôi ấy Không thể gọi tên Người là tia nắng nhưng chiều xa ô cửa nhà kế bên anh không thể nhớ anh không thể quên anh không thể nhớ nhớ nhớ anh không thể quên nó no. không muốn yêu em như trẻ con Việc gu của em bắt bôi như Benji Anh cũng muốn mỗi anh toàn vết son Và khi say em gọi anh là Dai Anh luôn muốn em ngồi ở phía sau Tự gõ vấp tôi quận một ta có nhau Anh chỉ muốn xóa đi hết nỗi đau Dù là mưa hay là nắng có sao đâu Khi đôi mắt em còn ở trên môi Khi vòng tay ai kia đã xa rồi Khi nỗi nhớ cũng chỉ có thế thôi Khi em muốn quay về ta có đôi Anh vội nhớ rồi lại quên nhưng anh không thể Em còn nhớ hay đã quên Sao em không nên yeah